Xin chào tất cả các bạn Hôm nay mình tiếp tục review một con iPhone 7 Plus Review chiếc iPhone 7 Plus Camera hai mắt, đèn flash Đây mình à, sẽ tháo con máy này ra và chỉ các phụ kiện bên trong Mọi người cùng theo dõi đây chi tiết của một con máy iPhone 7 Plus đây là nút home cũng là nút uh, cảm biến vân tay đây là bo sạc bo sạc đây là hai mắt camera này giờ tiếp tục tiếp tục loa trong này à, camera trước và cảm biến tiềm cận lúc khi nghe gọi sáng tối đây đầu collect ờ, màn hình này à, liền cảm ứng này đây là collect ờ, à, cáp hôm liền vân tay này qua mạch chính đây con wifi này đây ổ cứng này collect uh, bo sạc này collect màn hình này collect uh, hôm uh, vân tay này xin chào các bạn hẹn gặp video lần sau